cảm ơn mấy anh nhiều lắm <laughs> Trời ơi mấy bạn ơi bạn biết gì không Hôm nay mình mới vừa ghé vô shop Hero Để mình mua cho mình một cái ba lô mới bạn ơi bạn coi nè Tê tê Đó bạn thấy sau lưng mình có cái ba lô không Đó ba lô in hình Hero team nha Đẹp chưa đẹp chưa <laughs> Cái ba lô nè là mình mua với giá là 12 kim cương các bạn ơi Đó mà bạn biết tiền ở đâu mình có mình mua không ừ. Là đợt vừa rồi là là Tết đấy bạn Phong được lì xì quá trời luôn Cho nên là Phong quyết định chích một ít tiền lì xì ra để phong gọi là vào shop hero nữa bạn để phong mua cái ba lô ấy hay không biết là mấy bạn trong đợt vừa rồi các bạn được bao nhiêu tiền lì xì ha chứ phong mà phong được nhiều lắm luôn các bạn ơi bạn coi nè một nè hai nè ba bốn năm sáu Đó, ờ, 6 cái bao lì xì luôn các bạn ơi Rất là nhiều luôn nha Mà mỗi bao lì xì đến tận trăm kim cương lận đó Vậy có nghĩa là 100 hả? 100 nhân 6 là 600 kim cương. Đó quá nhiều quá nhiều luôn. Hay, mình mới vừa mua cho mình cái ba lô nè. Bây giờ còn dư rất là nhiều tiền. Chắc là mình sẽ đi ăn KFC để ăn mừng à, gọi là ba lô mới bạn ơi. Thôi đi ăn thôi, đi ăn thôi. Ủa Simmy sao mày làm gì vậy? Ông bé ơi, bé muốn center chị, mẹ không follow chị là không được rồi bé ơi. Tại đúng rồi, đúng rồi ơi Simmy với Sammy đang quay tiktok hả Trời ơi là nè nè tôi, tôi, tôi khoe tôi khoe ba lô nè Thấy ba lô mới không Ủa, Trời ơi tiền đâu ra mà không mua ba lô mới vậy Trời ơi tiền lì xì của tôi nè Đợt vừa rồi tôi được lì xì quá trời luôn Simmy với Sammy có được lì xì không Có chứ tôi nè tôi lì xì có chị tôi mua được cái váy kim cương nè Trời ơi Luxury độc quyền nghe Wow váy kim cương luôn Simmy thì được bao nhiêu tiền lì xì À tôi thì tôi mua giờ dùng tiền lì xì để tôi mua cái gậy nè Đó à. đẹp không đẹp không Đẹp sao tự nhiên dùng tiền lì xì để mua cây gậy đó chi vậy gì vậy à tôi muốn này mốt mà cây ron rồi là dám chọc tôi tôi lấy cây này tôi bắn vô đầu cây ron tại đó trời à, dễ thương À, à, tôi cảm thấy à, rằng là tôi cảm thấy là Kairon thật là may mắn khi có một người bạn gái à. giống như bạn. Xem xem xem xem cho mượn cái gậy. Đi môi, cho mượn cái gậy chị làm công chuyện. Ủa mượn gậy chứ vậy? Ồ kia Phong gì ta, nghe nói Phong mới cặp mới mà bảo còn dư nhiều tiền lì xì nhắm nhà. Ôi, cho xin ít tiền chơi đi bạn ơi. Nói mua tiền để tôi mua cái vân miệng tôi đội tôi thiếu tiền để tôi mua vân miệng đúng không? Đó cho xin ít đi Phong ơi. vậy? Ừ. Tính ra là Simi à, Simi nhầm Sammy có tiền thì Sammy tự mua đi chứ tại sao Sam lại đòi tiền lì xì của Phong Không phải là tôi đòi mà tôi giữ hồi không Là ông mua tầm lâm rồi vậy mua nhiều thứ không có gì cần thiết thì ông Bây giờ để tôi giữ dùm cho tôi mua đồ à, cần thiết không, cho không, ông không, nè đó, không, không, không, không, không có chuyện ở dạ, đâu Trời ơi tiền lì xì nè tiền lì xì mà tôi đi chúc Tết rất là mệt tôi mới có được Không có chuyện mà muốn đòi là đòi được đâu Không chuyện ở đâu cái này của tôi rồi ấy da trời ơi bữa nay ghê ha mấy năm trước đưa tôi giữ tiền lì xì năm này không cho luôn trời ơi không bữa nay phong gì tao giữ à, trời ơi quánh quánh quánh sam ơi trời ơi định giữ tiền lì xì để mua những thứ tào lao quánh luôn quánh luôn quánh luôn Đúng rồi đứng lại có ai đưa tiền lì xì tôi không hả đưa anh anh này là tiền lì xì của tôi mà không của ông cũng là của tôi hãy nên nhớ lì xì của ông là của tôi và tiền lì xì của tôi là của tôi nhảy chuồng heo nhảy chuồng heo nấp luôn à vô chuồng heo vô chuồng heo vô chuồng heo đâu đâu thôi giờ sao đưa chưa rồi rồi rồi rồi được nè đưa nè nè nó có một cái à trời quá trời quá trời ú trời ơi sim ơi quá trời đen lazy nè thôi cái gậy này cảm ơn em nha trời nhìn có bị gậy mà không có gì trời ơi bạn ơi cần gì thì cứ bảo em mày <laughs> quá bạn ơi mình có đến tận 6 cái bao lì xì mà mình đưa cho sam có một cái à <laughs> vẫn còn giữ được năm cái sam ơi giữ giữ con con sáu bịch lì xì con sáu bịch con sáu bịch về ấy con cái gì vậy ơi tôi nói nha bây giờ ông mà không đưa hết tiền lì xì ha tôi nói nha bây giờ trên người ông không còn mảnh vải che thân ông tin ông tôi lấy cái này tôi cắt tôi cắt áo quần ông không nè còn có mấy cái là lấy luôn đi ờ im có đưa cho trung thật vô đưa mà an giang nó dối là không được nghe này đem coi một hai ba bốn năm sáu sáu sáu bách vậy đủ chưa đủ rồi có sáu cái à rồi thôi đó thôi thật thà thôi đó thôi bây giờ tôi cho ông ít tiền không xài nè đó trời ơi nhìn mặt cũng biết thôi nè đó không tèm nữa lấy tiền lì xì của người ta xong rồi kêu cho người ta ít tiền xài cái đồ cái đồ cái đồ kỳ cục đồ xấu tính cho em xài cho em xài cho em xài ok chị trai đó bây giờ chị cho em cục vàng bàn xài được không đó ok tôi về rồi tôi về rồi tôi mát mẹ tôi rồi à, về mát mẹ tôi rồi à. leo leo leo Trời ơi bạn ơi tức quá à Mấy người đó mấy người đó ăn hiếp mình rồi còn lấy tiền lì xì của mình nữa bạn ơi Thiệt luôn á Mình mình nói thiệt luôn á Thời luôn chưa bao giờ mình cảm thấy ghét Sammy như lúc này luôn bạn Tiền Sammy Sammy lấy tiền lì xì của mình Sammy xấu tính quá Mấy bạn thấy Sammy có xấu tính không nhớ bình luận ngay cho mình biết nha Chứ mình thấy Sammy vậy là là quá là quá đáng lắm luôn á bạn Rồi còn Simmy nữa Simmy cũng a vua theo Sammy rồi lấy tiền lì xì của mình <laughs> Sao mà không tự đi xin tiền lì xì đi lấy tiền của người ta <laughs> Tôi buồn quá à thôi tôi về nhà tôi đi ngủ trời ơi rồi nhà còn cái giường này đâu mà ngủ tính ra là tôi quên mất các bạn ơi do là phong lười biếng quá phong không trang trí nhà bây giờ nhà phong không có cái giường để ngủ luôn các bạn ơi trời ơi là trời <laughs> thôi ngủ dưới đất vậy tính lấy tiền lì xì á để mình mua giường ngủ mà cuối cùng bây giờ mấy người đó lấy luôn tiền lì xì của mình rồi để cái ba lô ở đây đi nằm đây ngủ vậy <laughs> lạnh quá <laughs> trời ơi cái gì mà ồn ào quá vậy không để cho người ta ngủ trưa vậy chị ủa tiếng gì ồn ào vậy ta ui ôi trời cái gì vậy ui mấy mấy mấy mấy cái người kia mấy người là ai tại sao mấy người là ở ở, ở trong nhà của tôi trời trời cái gì mà đông người vậy đi đâu ngoài, đi đâu ngoài hết coi mấy cái người kia đi đâu ngoài đây ủa, ủa trời trời mấy người người ta nghe lời mình ta ra ngoài thiệt luôn đó bạn ra ngoài đây nhanh lên ra ngoài đây nè mấy người kia mấy người là ai mà tự nhiên vô nhà tôi hả biết cái nhà tôi chật chội lắm không mà vô nhà tôi gì mà đi theo tôi quậy ra chỗ khác coi trời ơi ui vậy ui mấy bạn ơi mấy người này là ai mà tự nhiên cầm theo cây rìu mà còn đuổi theo mình nữa bạn ơi trời chẳng lẽ mấy người này muốn muốn tấn công mình hả ui ui ôi đừng đừng đừng đánh tôi mà đừng đánh tôi ôi à, mấy anh ơi tha tội cho em ờ, tha tội cho em không em có làm gì mấy anh đâu em sao tự nhiên mấy người đó ờ, không làm gì mình nữa vậy ôi mấy anh ơi ủa ủa mình tưởng mấy người này đuổi theo mình để quýnh mình chứ ai về đâu đi theo mình xong đứng im vậy Ủa có chuyện gì ta Ủa mình đi thử coi Ủa ấy Ủa mà khoan Ủa, Ôi trời tại sao trên người của mình lại mặc cái bộ đồ nhìn lão vậy Ủa, <gasps> Sao đồ nhìn đẹp trai giống hoàng tử vậy ta Ủa còn mấy cái anh này Mấy cái anh này nhìn mặc đồ y hệt như là lính vậy các bạn ơi Ủa Ủa khoan Ủa mình đi đâu người này cũng đi theo nè Ủa đừng có nói là bây giờ mình đã trở thành hoàng tử rồi nha bạn Còn đây chính là mấy người lính của mình hả Wow Trời ơi mình ngầu dữ vậy ta Bây giờ mình có lính luôn Vậy là có nghĩa là bây giờ mình đã trở thành hoàng tử trong làng Hero Team <gasps> Mình đã là hoàng tử sao Wow Trời ơi Một chàng hoàng tử đẹp trai Đã đẹp trai còn được làm hoàng tử nhà giàu nữa thì còn gì bằng Trời ơi các bạn ơi Sướng quá sướng luôn <laughs> ừ, Bây giờ mình đã được làm hoàng tử rồi ừ, ừ. Vậy thì bây giờ binh lính này đã là thuộc về binh lính của mình có nghĩa là mình muốn sai mấy người là làm gì cũng được hết đúng không ta ừ đâu để mình thử coi nha à mấy anh lính ơi đi theo tôi nhanh lên u đi theo thiệt nè bạn ơi ừ, vậy là mấy người này sẽ bảo vệ cho mình đó bạn à ok uhm, bây giờ mình được làm hoàng tử rồi mình phải sai mấy anh lính này làm gì giờ ta tính ra mình là một hoàng tử thì mình phải có lâu đài đúng không nhưng mà ừ, mình đâu thấy đâu xung quanh đây đâu có lâu đài đâu ta Ồ, mà chỉ có mỗi cái nhà của mình nè à. nhà của mình thì nghèo muốn chết luôn á nhìn nó vừa bé nè mà trong nhà còn không có đồ đạc hết trơn không có nổi giường ngủ luôn các bạn ơi hmm. à, đúng rồi mình có cách tại sao mình lại không sai mấy anh lính này xây lâu đài cho mình ta ừ ha ok đâu để mình thử coi à, mấy anh lính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 ta Nguyên một cái tòa lâu đài to đùng luôn các bạn ơi Thôi <laughs> mà mấy anh lính này xây nhanh cơ nha Mình cho mấy ảnh một phút 30 giây Đúng một phút gọi là uh, ờ, 29 giây thôi còn thiếu một giây nữa là mấy ảnh xây xong luôn cái tòa lâu đài cho mình rồi dư luôn các bạn ơi wow cái tòa lâu đài bự mà đẹp dữ ta ủa còn gì đây <gasps> ngai vàng wow vậy là cái chỗ này sẽ là chỗ mà mình ngồi hả ui vậy là mình chính là vua sao wow trời ơi không không những là hoàng tử mà còn được làm vua nữa bạn ơi Wow, trời ơi mấy bạn ơi bạn coi mình ngầu không bạn ngầu ơi là ngầu luôn đúng không wow, còn bên dưới là rất là nhiều lính luôn bạn ơi còn mình ngồi đây trên một cái ngai vàng được làm bằng kim cương Ôi trời ơi, mình đúng thật là một chàng hoàng tử hạnh phúc nhất trong cái ngôi làng này rồi ê, ê, ê. Uhm, Hai, bây giờ là mấy anh lính à, có mặt ở đây hết rồi Thì à, tôi à, tôi à, xin tuyên bố là tôi chính là hoàng tử của cái ngôi làng này cho nên là mấy anh uh, gọi là sao uh, ờ, gì ta mấy anh phải gọi là cung kính gọi là phục vụ cho tôi hiểu không đó tôi muốn ăn gì mấy anh phải uh, lấy đồ ăn cho tôi nha ừ, ừ, đó nhớ nha hey, <laughs> um, ừ, bây giờ uh, tự nhiên uh, cũng thấy uh, đói bụng quá ta Ủa, mà khoan sao mà mình tự nhiên mình nhớ cái chuyện gì đó hồi sáng nay mà mình tức quá mà mình chưa có gọi là trả thù được hình như có một cái chuyện gì đó phải không ta ờ à, <gasps> đúng rồi đúng rồi mình nhớ rồi bạn ơi Thời sáng nay bà Simmy với bà Sammy gọi là ăn hiếp mình Lấy hết tiền lì xì của mình ừ, Hồi nãy mình đói bụng mình tính lấy tiền đi để mình mua đồ ăn Nhưng mình sực nhớ ra là mình không có còn tiền nữa Thì mình chợt nhớ ra là Simmy với lại Sammy đã lấy hết tiền lì xì của mình <laughs> Thôi được Bây giờ tôi đã là hoàng tử của cái ngôi làng này rồi Tôi sẽ trả thù hai người Bởi vì dám lấy tiền lì xì của tôi <laughs> Mấy bạn hãy coi mình trả thù hai người đó như thế nào đây ừ, Mấy anh lính ngay lập tức gọi là đi theo tôi đi qua bên nhà Sammy để gọi là sao ta à, chừng trị Sammy về cái tội gọi là dám ăn hiếp tôi lấy hết tiền lì xì của tôi à ok tôi là hoàng tử ờ, mấy anh phải nghe lời tôi nghe chưa nhanh lên nhanh lên hey bây giờ là mình sẽ qua bên nhà của Sammy để mình trả đũa cái vụ mà Sammy dám gọi là là gì ta lấy hết tiền lì xì của mình các bạn ơi ừ, để vô nhà nhạc ha à đây rồi thấy Sammy đây rồi à, nhấn chuông nè à quên vui cần nhấn chuông mở cửa đi vô luôn quay xám Ủa ai vậy? Ủa, Ủa chu cha trời ơi Phân cận bữa nay đẹp trai chứ hen Mặc đồ cosplay thành hoàng tử đồ Mày đẹp trời Có cái gì mà cosplay? Hôm nay tôi không phải là phong cận của Sammy nữa Mà tôi chính là phong cận hoàng tử đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft Bây giờ ta à đến là à phải phải xưng là ta ơi. mới đúng Tôi nói thật luôn ông đọc chuyện mà vừa tôi tự nhiên khoác lên người bộ à, gì đó bộ hoàng tử xong ông cuối cùng nghĩ ông hoàng tử không thì không ông Nói gì? Ngươi nói gì? Ngươi nói gì? lính của ta nè ngươi không thấy lính của ta sao bây giờ ngươi tin ta kêu lính của ta phá nhà ngươi không hả trời ơi thuê mấy ông này chắc trăm ngàn người xong qua đây phá làng quá xổm tôi hả à, à, vậy hả lính đâu mau mau phá nhà sammy với ta nhanh lên mấy anh ơi trời ơi trời em có mắt mà không có cơm xin lỗi mấy anh nhiều đừng phá nhà em nữa anh phá nhà em làm khóc cả ngày mấy anh ơi <laughs> trời ơi đừng phá nữa <laughs> mấy bạn thấy chưa mấy bạn thấy chưa đây chính là gọi là hậu quả của cái việc dám chống lại hoàng tử phong cận đó thôi được rồi để ta vô nhà ngươi xem coi nhà ngươi có gì đặc biệt không trời ơi không vô nhà tôi kéo wow. người ta vô chi vậy trời, ơi một cái vương miệng được làm bằng vàng wow ê quê quê quê quê cái này em được à cái này em được à cái này tôi mua đắt tiền nó không có động được nghe cái này mới đắt mua tiền luôn rồi sao à. đắt tiền rồi sao đắt tiền nhà ta không được lấy sao ta là vua mà lấy luôn đội ừ, lên coi à, trời ơi, wow đẹp trai bây giờ là bây giờ sao bây giờ có đưa vương miện không không đưa vương miện nó kêu lính của ta phá nhà tiếp á lính đâu phá nhà đi dạ dạ dạ biết rồi dạ ông nội trời ơi trời rồi không đừng có đập nhà nữa đập nhà là ra ở bụi không có nhà ở đâu đừng có đập nhà nữa hey, thôi được rồi bây giờ à, ta nói ngươi nghe nè ta đã có à, lính ở đây rồi nhưng mà à, ta vẫn còn đang thiếu người hầu một cái người mà biết nấu ăn à, người ta biết giặt quần áo đó để gọi là <laughs> nấu ăn giặt quần áo dọn dẹp à, cái tòa lâu đài cho ta cho nên ngươi hãy mau làm người hầu cho ta đi <coughs> nè nha nè nha nha nha tôi hồ chị ông quá đáng rồi nha hồ chị ông vô nhà tôi ăn cắp xong bây giờ ông bắt tôi làm ô sinh ông là sao vậy à, nè Bà nói vậy cơ, bà kêu tôi ăn cắp á hả? Nè, tôi nói cho bà sao? nghe nha. Tôi đã là ừ. vua rồi thì tất cả mọi thứ trong làng này đều là của tôi hết, bà nghe rõ chưa? Hả? Bây giờ trời ơi, trời ơi. hãy mau mau gọi là đi làm người hầu cho tôi đây. Không thôi tôi kêu lính của tôi phá đó. Phá đi lính này, phá đi, phá đi. tôi tôi rồi, được rồi, tôi sẽ làm theo ý ông, nhưng mà đừng có đập nhà tôi được không? Nhà tôi bây giờ còn gì đâu mà đập ông ơi, được không? Hỏi <laughs> được vậy là bây giờ là sammy à đã à, trở thành ocean <laughs> đó <laughs> trời ơi bạn ơi được trả đũa rồi vui quá bạn ơi thôi rồi rồi đi theo tao nhanh lên nè đi theo ta nào lính bạn ocean đi theo ta luôn nào Ủa có xe rớt không? Có xe Lamborghini tới rước tôi không? Hả? Có xe nào rước tôi không, không vậy? Không có xe, tôi là tôi đi bộ thôi. Ơi đi nhanh lên. Trời ơi, vua mà nghèo vậy, <laughs> vua có xe rồi. Ủa kệ tôi, tôi nghèo kệ tôi nè, tôi cưỡi gấu luôn à, tôi không có cưỡi xe, tôi cưỡi gấu là được không? Ủa, tôi cưỡi gấu. Bèo Cưỡi mèo simi à. Thôi được rồi. Bây giờ là qua à nhắc đến mèo simi. <laughs> vẫn còn mèo simi mình vẫn chưa kịp trả đũa bạn ơi. Bây giờ sẽ tới lượt mèo simi. Đi thôi. Bây giờ ta lại tiếp tục đói bụng nữa rồi. Hey. Binh lính hãy cùng ta đi qua bên quán của mèo simi để gọi là uh, ăn đồ ăn nào Đi qua đây nhanh lên à, Để xem coi simi đâu rồi ta à, Simmy đâu rồi simi ơi Sammy Ai mau đó Sammy mau vào trong đó kêu simi ra đây cho ta nhanh lên Dạ thưa đức vua simi ơi Cốc cốc cốc cốc oh, Hello Sam Hello cái gì mà hello Nè Ngươi nhìn thấy ta là đức Hả? vua mà ngươi không chào ta sao Hả? Đúng rồi Sim ơi Cúi xuống chào đức vua đi Trời à... quỳ xuống xuống bò xuống Chào đức vua đi à, Chào phong cận à, à Chào phong cận hả Dám nói là chào phong cận hả Hôm nay ta chính là đức vua của ngôi làng này à, à, Nhầm đức vua chứ phải đất vua Nhầm ta là đức vua của ngôi làng này Cho nên á là đức ngươi phải vua. ngươi ngươi phải quỳ xuống để coi là chào ta Còn nếu không thì binh lính đâu Phá quán cho ta Đập cái nhà Đập cái nhà luôn ra lên Minh Minh Thịnh Ủa như em qua đây chưa làm nhít mà đòi đập quán tôi rồi à. Rồi sao Rồi à, đức vua phong cẩm qua đây làm chi vậy? <laughs> Hôm nay á ta đói bụng rồi Ta đến đây là để à, gọi là thưởng thức những món ăn ở quán này Mau mau đem một bàn thức ăn ừ. đầy đồ ăn cho ta nhanh lên thưởng thức sao đúng rồi ừ, nếu mà rồi. vua thì chắc là rất là giàu Đã, cho coi chị biết đây chị sẽ đưa những danh sách mà vua cần ăn vua ăn rất là khiêm tốn ăn khó ăn lắm nên em phải chuẩn bị thật kỹ nha à, Nhớ nha. ok ok Hộp dịch lộn đó rồi gì ta gì ta uh, gà răng muối đó rồi cua hoàng đế a nha tôm hùm đó xương xương dạ, à đúng rồi kêu hết cho menu luôn rồi nói chung là những món ngon vật lạ đưa hết cho vô đúng không dạ. đúng rồi đúng vậy tất cả những món ăn nào ngon nhất bơi ra đây hết trơn cho ta dạ. thịt khủng thịt dâu thịt hươu cao cổ hay thịt gì cũng được đem à, hết đây tôi biết là mấy cái bò đấy cũng cũng ngon ấy nhưng mà nghĩ sao bây giờ đem thịt khủng long cho người ăn gì vậy trời đất ơi quỷ thật ơi làm vua chứ phải làm gì đâu ờ, trời, à, trời ơi em mời vua mời vua ơi, sao mình thấy là simmy hơi láo láo rồi các bạn có khi nào giờ mình gọi uh, lính của mình gọi là phá quán simmy luôn không chứ simmy hơi bị láo toát rồi các bạn ồ ờ, nghe hơi tức nha ơi xin lỗi xin lỗi nhà vua đây mời vua ngồi tôi là tôi rất quỷ vua tôi có định đem ba ghế cho nhà vua ngồi luôn á đó Vậy được rồi đem đồ ăn ra cho ba đi rồi xin mời nhà vua thử thức vật ngon thể lạ đưa cho vua hết Nè Trời mấy cái món đi. gì đâu mà nhìn nó phèn quá vậy Cái món gì đâu nhìn phèn quá vậy Tôm hùm rồi, cua hoàng đế của ta đâu Trời bây giờ không vua biết bình tĩnh Mấy cái này là đồ người ta xay Người ta rang ra muối hết rồi Người ta rải hết rồi Đó toàn là cua tôm hùm đó Chỉ là hình dạng bánh ngọt À. Thôi được Mời vua, mời vua Để ta xem coi cái này là đồ ăn được làm từ tôm hùm với lại là cua sao Ok, được Ừ, thôi được, để ta thử à, Thử món này coi À không được, vô, vô, không được, không được, trời <laughs> trời Trời, dở ẹt, cái gì đâu mà quán bán đồ ăn dở ẹt Thấy ghê, để thử cái miếng pizza rồi hả tôi từ từ vua để em thử đọc trời trời vua không thể nào ăn trước được để tôi ăn trước tôi phải tôi ăn trước đi rồi cái này là đi tôi đi trong làng này trong làng này không có ai dám gọi là hãm hại đức vua hết cho nên là cứ để ta ăn khỏi cần phải thử đọc ok tí vô đau bụng mình nói tôi nghe đó tôi ừ. nói trước ừ, cũng ngon đó ok ủa à, không nhầm dở ẹt dục dục dở ẹt à nè chổi nè à, chổi à, nè à. dở ẹt trời gì đâu dở ẹt cái gì thức ăn tùm lum vậy này dạ. để thức ăn biết cái gì quặng vậy trời ơi để để thử này coi ừ. <laughs> trời ơi bánh bánh bánh gì đâu mà bánh gì đâu bánh này bánh gì bánh này bánh gì bánh này là bánh bông lan trời ơi bánh bông lan gì đâu mà ăn ăn y hệt như bánh bông lan vậy hả trời ơi dở ác quá dở luôn cái này là cơm gì đây cái này ờ, cơm gì đây ờ. đây giới thiệu với ngài đây là cơm tấm sườn bị chỏa đó là sườn bị chỏa nghe nghe nghe sao nghe nó nặng nề quá ta ờ, người ta là cơm tấm sườn bị chả cái này sơ cơm tấm sườn bị chỏa nghe nó hơi nặng nề hơi loại chỏa hơi loại chỏa đó ok đâu đang thử rồi trời dở ẹt dở ẹt đồ ăn quá dở ta không thích ăn những món này nữa Trời <laughs> hả ủa trên thế ngại phải ăn cái gì? này trời đất ơi không. chưa bao giờ chưa bao giờ một đức vua đẹp trai như ta phải ăn những cái món ăn dở ẹt như thế này ta không thích nữa <laughs> Hả? Tôi kêu tôi đẹp trai bà dám ói hả? Ói hả? Không, thần, thần đang tập thể dục rồi là gì tập thể dục Đó, đang tập thể dục còn Đó, đó có cái giọng thêm cho nó hay á Đó, đang, đang tập giọng ừ. À, <laughs> mình có trò để cho anh Simmy rồi bạn ơi à, này, Bây giờ á, những cái món ăn mà nhà ngươi nấu á, ta ăn ta không thấy món nào ngon hết trơn Cho nên á, bây giờ á, ta nhìn thấy à, mé mưa nè, nhìn cũng ngon á Mau mau đem bé mưa bỏ vô nồi nấu cho ta ăn đi Hả? gì mà đem nó mưa vô nồi nấu à Đất vua tôi nói cho ngài nghe Dù vậy là tôi có thể nấu tất cả mọi món ăn cho ngài Nhưng đây là bé mưa của tôi Tôi không thể nấu cho ngài ăn được Cô ấy là bạn của tôi Không được không được Không nấu hả Ta là đức vua mà ngươi cũng dám gọi là cãi lời ta sao Để ta đem nó nấu luôn Trời ơi Làm gì vua Trời ơi vua bị khùng ai Trời ơi à, Được rồi Ngươi muốn làm đất vua đúng không Được rồi ta cho ngươi làm đất vua luôn Dám đủ cái mưa hả Này thì đất vua không muốn sao hả Muốn sao muốn sao ơi, nè nè nè nè dạ, nè nè ta ta ta nói cho ngươi nghe nha cố ngươi. lên cố lên <laughs> ta ta chính là đức vua nha ngươi mà làm gì ta là là linh ta đánh ngươi đó ơi à, ờ, ông thử động cho bé mưa tôi một cộng lông lên lên ốc luôn này đốt vua hả hả ờ, trời ơi cái gì mà cái gì mà sao mà mấy thằng lính nó nhìn thấy simi cầm cây xong mới chạy theo mình luôn bạn ơi nó không dám lính nó không bảo vệ gì ta vậy trời ơi à, Simmy ơi Simmy ơi làm ơn tha tôi đi bạn ừ, làm ơn tha tôi đi bạn <laughs> ôi trời ôi, trời ơi mấy bạn ơi Ui, hóa ra là chỉ là giấc mơ thôi sao mà hồi nãy hình như mình nằm mơ mình thấy mình được làm vua rồi sau đó là mình mình mình, mình qua bên đó mình mình bắt nạt Simmy với lại là Sammy xong rồi mình bị Simmy quýnh quá trời luôn trời trời hóa ra chỉ là giấc mơ hay sao Ui, nhưng mà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 like một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh youtube của mình nha các bạn nha còn bây giờ mình mình thôi chắc là mình mình mình mình mình cuốn gói mình về quê luôn các bạn ơi mình không thể ở trong đây được nữa rồi cái làng này đáng sợ quá có mỗi mình simi với lại sammy thôi mà đã ăn hiếp mình gọi là kinh khủng thế này rồi mi mốt mà có thêm bà mimi với lại bà camui vô nữa thì chắc là mình mình mình mình bị đánh bờm đầu luôn á thôi, thôi, thôi mình về quê mình sống đây các bạn ơi đáng sợ quá